có rất là nhiều thứ cần à, phải chuẩn bị trước khi ờ, mở một cửa hàng phụ kiện điện thoại thì từ cái việc là tìm nguồn cung cấp hàng lên số lượng hàng hóa trưng bày tủ kệ mọi thứ mọi thứ chúng ta cần chuẩn bị trước khi ngày khai trương thì ờ, gần tới cái ngày khai trương rồi chúng ta còn thiếu một bước nữa mà các bạn à, vô tình không biết hoặc các bạn biết nhưng không làm đó là chúng ta phải có cái kịch bản chăm sóc khách hàng ngay kể từ cái khách hàng đầu tiên đến với chúng ta thì à, các bạn hình dung thử xem khi mà các bạn đi chơi với một người khác giới hoặc là một cô gái hoặc một chàng trai nào đấy nên buổi ngày ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt nó rất là quan trọng khi mà bạn tạo được cái ấn tượng ở đấy thì sau này nó mới nâng cao được cái tỷ lệ chúng ta có đi đến với nhau hay không hoặc là chúng ta có đi đến buổi gặp thứ hai hay không thì nó quyết định hoàn toàn ở cái ấn tượng ban đầu lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau thế thì vậy thì khách hàng đến với chúng ta cũng y hệt như vậy các bạn ạ nếu khách hàng đến với chúng ta lần đầu tiên mà có trải nghiệm không tốt có một cái gì đấy mà họ cảm thấy không yêu quý không happy thì họ không tới nữa thì tự dưng rằng là mọi công sức truyền thông mọi công thức sức về marketing của chúng ta kéo khách hàng đến mời chào họ đến rồi để một cái họ không hài lòng và chúng ta không có khách hàng đó nữa và theo thực tế thì cái tiền mà chúng ta đi tìm khách hàng mới tốn hơn rất rất nhiều so với việc là chăm sóc khách hàng cũ và vì vì thế là cái video này chúng ta hãy tập trung vào cái việc rằng là tạo được một kịch bản trong các khách hàng ngay từ cái ngày đầu tiên mà khách hàng tới thì có hai thứ liên quan đến việc là nâng cao cái trải nghiệm khách hàng một cái thì tốn chi phí và một cái không tốn chi phí thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái không tốn chi phí đó là cái gọi là chăm sóc khách hàng thì khi khách hàng bước vào cái trải nghiệm đầu tiên của chúng ta là câu chào mời là cách chào cách cười và cách phục vụ thì sau cái quá trình đó những những cái thứ đó nó chỉ liên quan đến tư cái kỹ năng tư vấn của chúng ta thôi đến cái, cái thái độ cũng như là cái mong muốn chúng ta phục vụ với khách hàng chứ không thể tốn kém thêm của chúng ta bất cứ một đồng tiền nào cái thứ hai để cho khách hàng hài lòng là một cái giá trị kinh tế nào đấy mà khách hàng nhận được bản chất rằng là khi mà chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ vượt ngoài cái mong muốn của khách hàng thì như thế gọi là hài lòng khách hàng hài lòng và siêu hài lòng khi mà chúng ta càng phục vụ tốt chúng ta càng có chế độ hậu mãi cái giá trị khách hàng nhận lại về bằng tiền hoặc là bằng tình cảm nó sẽ quyết định đến cái sự hài lòng của khách hàng thế thì là giai đoạn đầu tiên ấy, khi các bạn mở cửa hàng thì chúng ta nên uh, tất cả những cái hình ảnh chúng ta phải chuẩn chỉ này để khách hàng nhận diện cũng như là nhớ chúng ta đầu tiên đã cái thứ hai là với tất cả những cái sản phẩm bảo hành chúng ta nên có cái thẻ bảo hành để tạo cái niềm tin tạo uy tín tại vì khách hàng mới mà khách hàng họ mới biết đến mình họ chỉ nhìn qua facebook hoặc nhìn qua tờ rơi đấy hoặc là thấy ai đó giới thiệu thì khách hàng đến để trải nghiệm xem là chúng ta có sản phẩm như nào thái độ phục vụ chúng ta ra sao và cái niềm tin của chúng ta khi đó nó rất là mỏng manh rất là ít các bạn nhé thì khi mà các bạn có đến một cái phiếu một cái phiếu ờ, bảo hành cho khách hàng ấy, thì khách hàng thấy à ở ừ, ông này cũng rất là quan tâm đến cái việc là chăm sóc khách hàng uh, quan tâm đến cái việc là quyền lợi của khách hàng là gì thì khi đó khách hàng bỏ tiền ra và khách hàng nhận về một cái gì đó nó vẫn chắc chắn hơn là là không có gì đúng không ạ chính vì thế là các bạn nên có một cái phiếu bảo hành kèm theo đó là một cái ưu đãi gì đấy với khách hàng thì các bạn làm một cái phiếu mình đây mình không cầm cái phiếu một cái phiếu bảo hành ấy nó thông thường như một cái thẻ visa như một cái thẻ rút tiền hoặc một căn cước công dân của chúng ta thôi chúng ta có thể là in hai mặt rất là đẹp ghi thông tin khách hàng email sản phẩm thời gian bảo hành cho khách hàng trao cho khách hàng hai tay đó là một cái trải nghiệm đầu tiên cái thứ hai ấy, là chúng ta nên giữ chân khách hàng giữ chân khách hàng lại để mỗi khi mà khách hàng có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm khách hàng nhớ đến chúng ta đầu tiên bởi lợi ích kinh tế ví dụ như khách hàng mua một sản phẩm mua một đơn hàng của các bạn trị giá tầm khoảng 200 nghìn tại cửa hàng các bạn đi thì các bạn có thể rằng là thiết kế ra một cái voucher đấy rằng là à anh chị ơi Uh, lần sau anh chị có ghé thăm mà ghé qua bọn em ấy hoặc là lần sau anh chị cường lực có vỡ thì qua bên em có cái ưu đãi là giảm cho anh chị 30.000 khi anh chị dán cường lực mới đó mình làm một cái voucher uh, cường lực trị giá 30.000 chẳng hạn mình tặng cho khách hàng mình có chữ ký của mình này hoặc là mình có thể là ghi họ tên của họ vào trao cho họ một cách rất là trân trọng thì khi mà họ giữ cái voucher đấy ở trong túi cái cái thẻ bảo hành đấy ở trong túi tại vì nó gắn liền đến quyền lợi của khách hàng mà mỗi khi khách hàng mở ra thì họ có thể là thấy được rằng là à cái hợp lý hiện thì mỗi một lần khách hàng nhìn thấy là khách hàng nhớ đến mình và cái niềm tin nó lại càng tăng rồi đó và chưa nói đến cái việc là khi khách hàng đi tiêu dùng khách hàng nhớ đến cái 30 nghìn đấy khách hàng sẽ sử dụng mà đó là một cái để chúng ta có thể là tăng được doanh thu đó và vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn hai cái để giúp cho gia tăng được cái trải nghiệm khách hàng thì các bạn làm sao bám sát được hai cái đấy để cho khách hàng ngày ngày càng có các trải nghiệm cũng như là các bạn giữ chân được cái khách hàng cũ giữ chân được khách hàng cũ thì cùng với một cái công làm marketing truyền thông để kéo khách hàng mới về mà chúng ta có một cái lượng khách hàng cũ hàng ngày vẫn yêu tin vẫn thương yêu chúng ta thì chả có lý do nào mà chúng ta không tăng doanh thu được các bạn ạ đó thì uh, xin chúc các bạn là uh, Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và xin chúc các bạn luôn luôn làm cho khách hàng được hài lòng một cách gọi là sung sướng nhất và doanh thu ngày càng tăng. Cảm ơn các bạn.